tại sao lại có may mắn may mắn đến từ đâu và làm thế nào để có may mắn trong cuộc sống của mỗi chúng ta rất nhiều lần gặp may mắn trong các tình huống mà bản thân chúng ta không mong đợi điều kỳ diệu sẽ xảy ra nhưng thật bất ngờ nó lại đến với chúng ta và trong một số tình huống bên cạnh bạn bè người thân gia đình hay những người xung quanh ta lại thấy người này may mắn hơn người kia và có người khác lại may mắn hơn người được may mắn đã có những lúc chúng ta phải thầm thốt lên rằng tại sao họ lại may mắn thế nhỉ mình mong ước sẽ được may mắn như họ chúng ta đôi khi không thể hiểu được lý do tại sao có người lại may mắn đến như vậy vậy may mắn đến từ đâu và may mắn có phải tự nhiên mà có không làm thế nào để có được may mắn đó chúng ta cùng tìm hiểu thế nào là may mắn may mắn là những hiện tượng đáng chú ý là tích cực hoặc tiêu cực hoặc không thể xảy ra đối với người phương đông đa phần họ nghĩ may mắn là do được phù hộ độ trì của thánh thần tiên nhân họ cho rằng số phận của mỗi con người đều đã được định đoạt trước và may mắn là một phần của số phận đó còn đối với người phương tây họ cho rằng may mắn là một phần của thực lực là do họ bỏ thời gian công sức để đạt được thành công thưa quý vị và các bạn may mắn không tự nhiên mà có không tự nhiên mà may mắn lại đến với người này nhưng lại không mang lại may mắn cho người khác cũng không phải do chúng ta cầu là may mắn tự đến mà phải do chúng ta tạo dựng kiến tạo nó tích lũy nó bằng những hành động lời nói suy nghĩ trong cuộc sống hàng ngày nó được tích góp dần từ những việc làm nhỏ nhất trong cuộc sống Để rồi theo thời gian May mắn đó dần dần to lớn thêm Và tạo cho ta những may mắn đó Trong các tình huống về công việc Hay đi lại tham gia giao thông trên đường phố Hay trải qua các kỳ thi khắc nghiệt Hay may mắn đến với chúng ta trong công việc làm ăn Đối xử bạn bè Các mối quan hệ Để cuộc sống của chúng ta Được đầy đủ về mặt tinh thần có một gia đình đầy đủ, có con cái đề huề, bạn bè vui vẻ và vật chất như của cải giàu sang được an vui tuổi già. Thưa quý vị và các bạn, theo lời Phật dạy, chỉ có duy nhất phước đức chính bản thân mình tích tụ không chỉ ở đời này mà còn từ bao đời trước là thứ tạo nên may mắn cho một người. Đức Phật từng nói, quả thật có hạnh phúc có gặp may mắn hay không là do tự mình tạo ra ta tạm hiểu rằng mỗi người sinh ra đều có sẵn một ruột phước riêng nhưng nếu chúng ta không vun đắp bồi thêm phước đức để tạo may mắn mà cứ tiêu dần ăn dần phước đức thì hỏi còn có được may mắn hay không thế nên chúng ta muốn gặp được nhiều may mắn thì chúng ta nên vun trồng tìm cách cày sới làm cho ruộng mình màu mỡ Tuy không thuận lợi như người ta, nhưng cuộc sống nhất định sẽ khá lên. Vì thế, thay vì thực hiện mọi việc như cũ, ta nên tìm cách cải thiện ruộng phước của chính mình trước khi muốn nghĩ tới một kế hoạch gì đó quá xa xôi. Thế mới thấy phải không ngừng nỗ lực cố gắng từ chính năng lực của mình cộng với việc mình tạo phước đức thì mới có được may mắn, mới thay đổi cuộc sống. Nhưng điều đó cần cả một quyết tâm vô cùng lớn lao để vượt qua hoàn cảnh thực tại nhân và quả có quan hệ đối ứng gieo nhân thiện sẽ gặp quả thiện gieo nghiệp ác sẽ gặp ác quả thiện ác đều do con người quyết định vì thế muốn gặp may có nghĩa là chúng ta tạo thêm nhiều phước đức thì trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cần cẩn trọng từng lời nói suy nghĩ hành vi của chính bản thân mình thưa quý vị và các bạn Quan niệm của Phật giáo về sự may mắn không có sự may mắn ngẫu nhiên. May mắn cũng không phải từ điều kiện bên ngoài mang lại, mà người ban phước giáng họa cho chúng ta chính là ta, chứ không phải là ai khác. Bởi nếu có thì làm sao giải thích tại sao may mắn đến với người này mà lại không đến với người kế bên. Cũng không chắc là do phước đức ông bà để lại, vì nếu nhìn lại cuộc đời ông bà cha mẹ tổ tiên của mình nhiều khi cuộc đời của họ thật khốn khổ bất hạnh, phước của họ không đủ đem lại cho họ chút sung sướng hạnh phúc nào. Lấy gì để họ để lại cho con cháu về sau dùng? Nó cũng như tiền bạc gia sản, chỉ khác nhau hữu hình và vô hình mà thôi. Vậy muốn biết phước đức của mình, chúng ta hãy xem nhân đời trước và hưởng quả đời này. Muốn biết quả tương lai xét nhân gieo hiện tại. Rốt cuộc để có được may mắn ở đời này, trước tiên chúng ta chứ không phải ai khác, hãy cố gắng tạo thêm phước đức là làm những việc mang lại lợi ích cho người, cho đời. Trong cuộc sống hàng ngày, hãy giúp đỡ người khác khi mình có thể, hãy đối xử với người khác bằng tình yêu thương. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói, hạnh phúc không tự nhiên mà có, nó đến từ chính hành động của bạn. Đức Phật cũng dặn dạy chúng ta tu thân, tạo mười nghiệp lành, giúp mình gặp may mắn, hạnh phúc cả đời. Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không vu oan, vu cáo, không thâm thọc, không nói thô ác, không gian tham, không sân hận, không si mê. Nhưng tất cả những điều đó cần khoảng thời gian tu tập lâu dài. Nhiều người cảm thấy nản khi phải nghĩ tới 10 điều răn trên. Đúng như Đức Thế Tôn từng nói, có duy nhất phước đức chính bản thân mình tích tụ từ bao đời trước, như một cái mền bông khổng lồ bao bọc lấy mình khi hoạn nạn ập tới trong cuộc đời, như thuyền to giữa biển, như áo lạnh cực tốt giữa cơn bão tuyết, hay áo giáp sắt che kín thân trước cung tên giáo mác đạn dược đang phóng tứ tung chúng ta cần đủ trí tuệ, nhận thức để hiểu ra rằng may mắn hay vận rủi đều sẽ lại tìm đến ta theo quy luật nhân quả. Vậy, vận may có từ thiện nghiệp ta đã tạo ra, còn hoạn nạn từ bên ngoài tới là do những ác nghiệp mình gây ra. Thậm chí có nguồn khơi từ đời trước hay đời này, ta cũng chẳng thể biết được. Chính cuộc đời Đức Phật cũng đã phải chấp nhận những hậu quả do gia đình mình gây ra mà không thể làm gì được. Khi vua Lưu Ly đem quân sang đánh giết dòng họ Thích Ca, Đức Phật ngồi dưới gốc cây, ba lần ngăn cản quân vua Lưu Ly nhưng không cứu được dòng tộc. Sợ dĩ do ác nghiệp của dòng tộc Thích Ca với vua Tỳ Lưu Ly đã đến thời trổ quả. Khi quân Lưu Ly tấn công, thẳng tay chém giết người dân thành Ca Tỳ La Vệ. Ngài Mục Kiền Liên vì muốn cứu thân bằng quyến thuộc còn lại của Đức Phật đã dùng thần thông thu nhỏ họ lại, giấu trong bình bát, đậy kín lại và để trên cõi trời. Ngài yên tâm sẽ cứu được những người đó. Khi quân của vua Lưu Ly rút, Mục Kiền Liên mang bình bát đến Bạch Phật với niềm tin đã cứu sống được thân quyến của Ngài. Tuy nhiên khi mở bình bát ra thì tất cả những người trong bình bát đã biến thành máu. Vậy nên nhân quả do chính ta tạo ra Chúng ta hiểu rằng chư Phật cũng không cứu nổi dòng họ mình tránh khỏi vận hạn Khi phải trả nghiệp thì không ai có thể trốn tránh được Bạn chỉ cần lương thiện Trời xanh sẽ tự có an bài Hãy kiên trì tạo ra may mắn cho mình Theo lời Phật dạy về cách có được may mắn Đó là phải tích đức hành thiện Tức là nó nằm ngay ở hành động của chính ta điều quan trọng mà ta cần hỏi đó là ta có thực sự muốn có may mắn hay không vì một khi đã thực lòng mong muốn nó không còn là suy nghĩ nhất thời nữa bằng sự quyết tâm của mình dù trải qua khó khăn trở ngại cuối cùng ta sẽ đạt được điều mình muốn phật luôn khuyến khích chúng ta làm việc thiện nhưng ngài cũng biết rằng đó là việc không đơn giản không thể có kết quả một sớm một chiều Thế nên Đức Phật mới có câu dặn rằng Làm việc thiện Quý ở chỗ là một cách kiên trì không mệt mỏi Từ nhỏ thành lớn Tích lũy từng chút Dần trở nên nhiều Lâu đài cao chín tầng Ban đầu cũng từ tích lũy từng chút đất Dần dần mà lên cao Hành trình nghìn dặm xa Lúc ban đầu cũng là từ đôi chân đi từng bước một chỉ có duy nhất phước đức chính bản thân mình tích tụ từ bao đời trước như một cái mền bông khổng lồ bọc lấy mình khi hoạn nạn ập tới trong cuộc đời như thuyền to giữa biển như áo lạnh cực tốt giữa cơn bão tuyết hay áo giáp sắt che kín thân trước cung tên giáo mát đạn dược đang phóng tứ tung phật dạy phước phải do chính mình tạo nên chứ không thể cầu mà có làm phước thì được phước cầu phước thì không có phước giống như kiến thức phải học hỏi mới có sự no bụng phải ăn mới được chứ không thể cầu xin phép lạ từ ai may mắn đến với bạn phụ thuộc vào bạn sẵn lòng hành động đến thế nào đừng quá dãy giụa những điều tốt nhất xảy ra khi không ngờ tới hãy luôn hướng tới sự tích cực sự tiêu cực khiến lý trí và những kỳ vọng tương lai giảm sút. Từ đó chúng ta mất đi động lực kiếm tìm cơ hội, mở rộng sự may mắn của mình. Người đen đủi dành quá nhiều thời gian kêu ca, nhưng quá ít thời gian tìm cơ hội. Đó là lý do vì sao họ vẫn mãi đen. Làm thứ gì đó khác thường, không phải sáng kiến đột phá, cứu thế giới hay những hành động điên cuồng. Cuộc đời này do chính bạn làm chủ Tuy nhiên may mắn đến với con người ta không hoàn toàn là do tình cờ hay số phận định đoạt như bạn vẫn tưởng. Đừng cố gắng để được may mắn mà hãy thoải mái và làm những việc thiện. May mắn sẽ tự tìm đến với bạn. Giữ cho tâm trí và nhãn quang của bạn luôn mở. Nỗi ám ảnh về việc đạt được mục tiêu mà bạn đã đặt ra từ lâu có thể khiến bạn không còn nhìn thấy những gì xung quanh mình. Hãy nhìn lại và nhận ra rằng trên thế giới còn có nhiều thứ hơn những gì đang làm bạn choáng ngợp ngày nay. Hãy tạm quên đi nỗi sợ hãi của bạn, tìm kiếm những điều mới mẻ và dám nhận thức thế giới theo góc nhìn khác. Sự may mắn vì có được tài năng là không đủ. Anh còn phải có tài năng tìm được may mắn. Hãy đón nhận điều tích cực và cố gắng buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực. Hãy nhìn vào những mặt tươi sáng của mọi vấn đề cho dù nó tốt hay xấu mỗi bi kịch đều mang theo một cơ hội tự kìm hãm mình vào những mục tiêu không đạt được những kỳ vọng không được thực hiện có nguy cơ làm vần đục không chỉ một ngày mà cả cuộc đời bạn hãy dành thời gian để nhận ra bạn đã đạt được những gì bạn là ai và bạn sống như thế nào cho đến ngày hôm nay đừng bao giờ để bi kịch định nghĩa bạn làm điều gì đó phi thường, ít nhất một lần một tuần. Quy trình cung cấp cho chúng ta sự an toàn. Thức dậy cùng một giờ, ăn sáng giống như ngày hôm qua, đi cùng một con đường đến văn phòng, gọi cùng một loại cà phê. Quy trình mang lại cho chúng ta sự an toàn, nhưng nó cũng giới hạn chúng ta. Hãy chia tay nó và để cơ hội cũng như những người mới bước vào cuộc sống của bạn bạn không biết họ sẽ mang lại cho bạn những gì Nhưng có lẽ với những hoạt động mới này Tôi cũng có được cái may mắn mà theo bạn không hề tồn tại Hãy trở thành một người dám thử nghiệm, phá bỏ thói quen, xác định lại bản thân, trở nên khác biệt Giải phóng bản thân khỏi những gì đã bẫy bạn Giao lưu, trò chuyện và đừng bao giờ để nỗi sợ hãi điều khiển bạn làm phước là làm những việc giúp cho người, giúp cho đời, nhưng không đòi hỏi bất kỳ sự mang ơn hay mong cầu bất kỳ những gì ta cho đi. Nguyên tắc thật đơn giản nhưng chính xác, không hề sai mảy may. Một việc làm như vậy dẫu nhỏ bé đến mấy cũng sinh phước. Còn chỉ nhắm cho lợi ích bản thân thì dẫu tốn kém bao nhiêu cũng không mảy may sanh ra chút phước nào. Kiên trì là đức tính cần thiết khi muốn tích đức hành thiện vì trong quá trình giúp người ta vẫn có thể bị oan hoặc bị người khác ghen ghét hay chẳng ai ghi nhận công sức của mình cả thế nhưng nếu cái tâm ta còn muốn khen ngợi tán thưởng vì một việc tốt mình làm thì lợi lạc phước đức mang lại cũng không có nhiều đừng ngần ngại khi thấy người khác gặp khó khăn chớ bỏ mặc họ bởi trong chúng ta ai cũng sẽ có lúc cần được giúp đỡ khi gặp những chuyện không may Hãy dẹp bỏ tâm lý mặc cảm sang một bên để đề nghị người khác giúp đỡ cho bạn khi bạn thật sự cần. Hãy chân thành giúp đỡ khi điều đó hoàn toàn nằm trong khả năng của bạn. Hãy xem xét việc tạo phước đức là mục tiêu cuộc đời của mỗi người. Vì thế, một khi đã giúp đỡ người khác toàn tâm toàn ý, người khác có thể không biết, nhưng hãy cứ làm, chẳng phải là để được ghi nhận mà chỉ là để tâm mình cảm thấy thanh thản hay thậm chí phải chịu hy sinh thiệt thòi về thời gian công sức của cải nhưng đã làm việc đáng làm nên làm thì quyết tâm làm bằng cách tâm của mình vậy nên bạn muốn có được may mắn chỉ cần trong lòng có suy nghĩ tốt lành làm một người tốt là đủ rồi không chấp niệm quá khứ con người sống ở đời hạnh phúc hay khổ đau là do bản thân mình quyết định chứ không có đấng siêu nhiên nào tạo ra được. Vì vậy, muốn cuộc sống may mắn và hạnh phúc, hãy bắt đầu thay đổi từ chính mình. Đức Phật dạy rằng, đời người vốn không khổ, khổ là do dục vọng. Con người vì mang dục vọng càng lớn nhưng không được nguyện ý sẽ cảm thấy thật bi thương và luôn giành lại. Đó gọi là chấp niệm. Trong cuộc sống này, bao nhiêu đau đớn đều từ chấp niệm mà ra sống mãi trong quá khứ cuộc đời sẽ mãi mãi chìm đắm trong buồn khổ dù là thành công hay thất bại những chuyện đã qua thì đều là quá khứ chúng ta có nghĩ đến cũng chẳng mang lại lợi ích gì chỉ khi không còn lưu luyến quá khứ nữa thì một cuộc đời mới có thể mở ra lắng nghe lời phật dạy chúng ta nên hiểu rằng một khi đóa hoa đã héo úa Dù trước nó đẹp đẽ đến đâu Hiện tại cũng chỉ là cho tàn Khi con người bỏ được chấp niệm Phiền não sẽ không còn bám víu Lòng người cũng trở nên tự tại Hãy nhớ buông bỏ quá khứ Sống trọn vẹn từng giây phút của hiện tại Không mưu cầu những điều ở tương lai Mới là cách sống của người thông minh Khó khăn thử thách chỉ là nhất thời trong cuộc đời, không ai là không phải đối mặt với khó khăn thử thách, chỉ là bạn không nhìn thấy những khó khăn, vất vả của người khác. Cổ nhân có câu, sau cơn mưa trời lại sáng, nếu ngày mai không quang thì ngày kia ắt sẽ phải tạnh. Dù bạn đang phải chịu khó khăn, vì điều gì đi chăng nữa, hãy luôn lạc quan bởi thử thách chỉ là nhất thời và rồi bạn sẽ tìm cách vượt qua được. Lời Phật dạy con người khi gặp khó khăn không được oán giận, than phiền bởi chẳng giúp thay đổi cuộc sống. Chúng ta nên chấp nhận, đối mặt vui vẻ với khó khăn, bình tĩnh trong tâm hồn để tìm cách giải quyết. Khó khăn chính là bài học cuộc sống, giúp ta trưởng thành, bản lĩnh hơn. Chặng đường dài phía trước, ai cũng sẽ có những khó khăn của riêng mình. Người bản lĩnh dám đương đầu với khó khăn, coi đó là động lực để cố gắng Người nhu nhược hèn nhát thì dùng khó khăn làm lý do để vượn cớ cho sự thất bại của bản thân. Thấy khó khăn không bỏ cuộc là bạn đã chiến thắng chính bản thân mình. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật chỉ dạy không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn lại chính mình, có làm hay không làm. Không nên nhìn lỗi lầm của người khác. Điều cấm kỵ thứ nhất trong cửa thiền là không bao giờ được nhìn lỗi người khác phải luôn luôn quay lại chính mình để thông suốt mọi thứ từ tâm thanh tịnh sáng suốt của mình thấu hiểu lời phật dạy người phật tử chân chính không nên nhìn lỗi của người khác mà quên nhìn lại chính bản thân mình bởi khi thấy lỗi của người thì lỗi của mình đã hiện ra bởi tâm ganh ghét tật đố kỵ muốn vạch lá tìm sâu lắng nghe lời dạy của đức phật mỗi chúng ta trong cuộc sống hãy biết buông xả, không cố chấp, chỉ nên quán xét tâm mình, nhìn thấy lỗi lầm của bản thân mà cố gắng sửa sai để cho tâm được thanh tịnh. Nếu ai đó chỉ ra lỗi sai của bạn, hãy chân thành cảm ơn họ bởi họ đã giúp bạn sống tốt hơn.